Dạ, yeah, TV256 xin mến chào à, quý vị ạ. À. Trên màn ảnh đó, à, quý anh chị em thấy đó là anh Nguyễn Công Nghiệp nha. À, mời anh Nguyễn Công Nghiệp gửi lời chào à, quý khán thính giả của đài TV256 ạ. À. Dạ, yeah, xin chào đài TV256 và toàn thể bà con à, trên thế giới và ở Việt Nam ạ. À anh nghiệp anh có thể ờ, anh kể cho quý khán thính giả là anh là là ờ, con của ai dạ là tôi là Nguyễn Công Nghiệp là con của bà Nguyễn Thị Thu Nương là dân oan đi kiện uh, gần 20 năm ở nước Việt Nam đó đi kiện 20 năm là cái sự việc là hôm nay là tôi lên đây là tôi muốn trình bày một cái sự việc đó là ngày uh, thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019 là tôi với má là Nguyễn Thị Thu Nương có đi cùng với một uh, số người là dân oan đi kiện lên uh, đại sứ quán Mỹ là kêu cứu là <coughs> đòi quyền lợi là đất bị đai bị thu hồi là khi mà cái đoàn người đó là đi vô trong cái ờ, cái đại sứ quán đi vô chiếc cổng đại sứ quán thì tôi không có nhập đoàn mà tôi chỉ đứng ở xa đứng ở ngoài tôi cầm máy tôi quay quay với đàn người bị tên đó thì bị một số anh công an anh đó là chặn lại hỏi chặn lại hỏi và đòi ờ, giật điện thoại của tôi à, à, có một bác trong cái đoàn người đã thấy vậy á, thì lại là là là can ra là không cho cái người công an đó là dắt tôi đi thế và trong cái lúc xô xát thì có một đám người công an nữa là nhào vô là khống chế là là bẻ tay đạp lên cổ tôi này cổ tôi này xong là cái chán là nó chà xuống lên đạp cái cổ là cái chán chà xuống lên nên là nó bị đây bị đây rồi tay rồi tay cháu ờ, đâu tay cháu cháu cháu cháu chéo tay ừ. tay đây dạ yeah. đó rồi bẻ tay ra sau rồi ờ, rồi đè cháu xuống đền đó là cháu sợ quá là cháu cháu vùng ra cháu chạy cháu hùng ra cháu chạy là cháu mới chạy lên được một cái bậc cao đó là cháu là hết đường chạy rồi hết đường chạy rồi là cháu định nhảy xuống dưới đó là cháu sợ quá mà tại vì cháu không có làm gì nó tội mà tự nhiên công an ùa vô vậy là là là là, là gây áp lực cho cháu là khống chế cháu là đánh cháu có một số người mà khi mà cháu lên cái bục đó cháu đứng rồi mà người ta kéo nắm quần cháu kéo xuống này kéo xuống là đề cháu xuống nền này rồi là có một số người leo lên dậm lên người cháu nữa kẹp cổ cháu rồi rồi lấy đầu gối là ấn lên lưng cháu đè cho xuống lên vậy đó rồi cầm tay cháu rồi dẫn lên xe dẫn về đồ, à, dẫn cho phường phường thành công quận ba đình hà nội ấy qua cái hình ảnh mà bác thấy đó thì cái cái cái bục đó nó cũng khá cao phải không mà dạ, mà ở cao lắm ấy. mà ở dưới là xi măng phải không dạ cái ở dưới là cái đường hầm đi xuống hầm gửi xe á ồ xuống hầm gửi xe hả dạ. rồi nếu mà cháu à, cháu mà cháu nhảy xuống thì có thể chết không chắc chắn là phải bể đầu đó bắt bể đầu chắc chắn phải bể đầu chết đó, đó hả dạ. mà sao cái tình trạng đó thấy ừ, bác thấy là vô cùng nguy hiểm đó tại vì ừ, cái hình ảnh ừ, bác thấy rõ như vậy mà mà họ lúc đó rồi họ lôi cháu xuống rồi họ đánh đập dạ ừ. rất là nguy hiểm luôn đó bác dạ yeah. rồi à, bây giờ đó à, ở trong à, đồn công an đó thì họ đã nói gì với cháu họ dạ, sao ạ? đồn công an đó họ họ tra vấn cháu như thế nào là khi mà dẫn cháu về đồn như thế thì có một số anh công an mặc thường phục là ở đó sẵn rồi là khi cháu về tới nơi thì cầm cháu vô một cái thanh sắt ngồi lên cái ghế đó là một số anh công an là là hăm dọa nói những lời mà mà là mang tính chất là là gây áp lực cho cháu gây à. hoang mang lo sợ cho cháu họ có nói những lời ờ, thô tục không cháu cháu cứ kể ra cho mọi dạ, người có. nghe đi ừ. dạ, dạ, cháu xin phép cháu kể là khi mà cháu về đồn đó cũng một công an là lấy điện thoại của cháu là là xem xem xong rồi bắt đầu là chửi cháu là địt mẹ mày bữa nay bữa nay mày xuống ờ, đường mày biểu tình hả rồi mày quay hả rồi nói những cái lời khác nữa là hâm dọa cháu thế làm cháu hoang mang lo sợ cháu cứ nói thẳng ra đi cháu cứ nói thẳng dạ. tách giả những cái lời hâm dọa như thế nào đi là chửi cháu là đủ má đủ mẹ rồi mày đi theo cái đàn người đó rồi rồi mày quấy rối mày kiếm tiền rồi mày uh, bôi xấu rồi mày mày nói cái uh, nhưng thực chất là cháu lại đi đòi cái quyền lợi chứ không phải là cháu mang tính chất là cháu đi biểu tình hay là đi đi phá rối gì hết và bây giờ đó ờ, sau cái khi mà xảy ra sự việc như vậy đó thì cháu thấy cái đây là cái lỗi của ai vậy dạ trước mắt là lỗi của công an chứ cháu đâu có làm cái gì đâu mà tự nhiên nhào vô vậy là là là giống như là cháu một tên tội phạm vậy cháu chỉ cầm cái điện thoại cháu quay quay cái đoạn người đó thôi chứ cháu không có hô hào hay là cháu chống đối hay là cháu cái chụp cung cấp cháu buôn heroin hay là ma túy gì hết mà nhào vô là khống chế mà làm râm râm râm râm vậy đó cháu rất là hoảng sợ cháu mới chạy lên cái bục cao đó đó cháu vùng ra cháu mới chạy lên cái bục cao đó đó cháu thấy rằng là cháu có quyền được quay phim không dạ tất nhiên là được chứ người dân mà mình có quyền mình quay phim mình giám sát những cái hành động của công an nó lỡ như là là nó bắt mẹ cháu đi sao rồi sau này cháu lấy bằng chứng đâu là là công an bắt mẹ cháu đi là lúc đó là cháu không biết kiếm mẹ cháu ở đâu hết cháu phải quay quay xem là má cháu có vấn đề gì không bây giờ bác muốn hỏi cháu đó là sau cái sự việc xảy ra đó cháu thấy cháu có có giận những những người công an mà đã hành xử thô bạo với cháu không? Cháu nghĩ là có chứ, giận chứ, tại vì mình không làm gì hết mà mà người ta là là lại đối xử với cháu như vậy. Cháu uh, rất là hiền, chứ giờ cháu không có đánh tập ai hết. Mà hôm nay công an nó làm vậy là cháu rất là là sợ, cháu sợ công an luôn á đối xử cháu rất là sợ thì thì ngoài cái cái, cái lỗi của của những người công an ờ, ở đó ờ, ngoài ra thì cháu còn nghĩ rằng là cái lỗi của ai khác nữa không là lỗi là lỗi của cấp trên lỗi của những cái người lính đó người công an đó là ông tô lâm tô lâm là bộ trưởng bộ công an mà là giáo dục dân không ờ, giáo dục công an không có tốt để công an đối xử với dân như vậy hành xử với dân như vậy như là một người bình thường mà đối xử như là một tên tội phạm vậy và cháu quy cái trách trách nhiệm uh, chính là phải là bộ trưởng tô lâm uh, bộ trưởng công an không đúng vậy phải không dạ đúng rồi ạ là bộ trưởng công an à, phải chịu trách nhiệm với cái hành vi của những người nhân viên rồi cấp dưới của mình phải không dạ từ cấp uh, từ cấp thành phố về tới cấp địa phương ở nơi cháu cũng vậy nữa cũng cướp tài sản của cháu đi kiện mà mà giữ xe nhà cháu là ghi vô cái biên bản là không đi kiện nữa thì trả lại xe trả lại tài sản như vậy đó đừng nói chi mà mà mà ở ngoài đề thành phố đây cháu có nghĩ rằng là công an có quyền ờ, ờ, nói chuyện mà thô tục ờ, đối với người dân không là cũng như là đụng má đụng mẹ rồi địch mẹ mày không cháu có nghĩ dạ, rằng công an, công an có quyền an như vậy không quyền như vậy. dạ không ạ à. công an là phải gần dân phải thân thiện với dân mà những người này là là coi dân giống như là kẻ thù vậy đó thấy là đánh đập đánh đập được là đánh đập là khống chế thôi mà cháu cứ nghĩ rằng là công an đại diện cho dân đó là phải lễ phép với dân không và trước khi mà cái sự việc ngày hôm qua nó xảy ra thì cháu nghĩ công an rất là thân thiện là bảo vệ dân nhưng mà khi mà ngày hôm qua nó sự việc nó xảy ra như vậy thì cháu phải thay đổi suy nghĩ thôi công an rất là ghê cháu sợ tới giờ cháu vẫn còn sợ mà mà họ có đập bàn hay là họ có hét lớn không cháu nhớ không à, họ không có đập bàn không có hét lớn nhưng mà họ nói những cái câu mang tính chất là thăm dọa cháu có nghĩa là làm cho cháu lo sợ là khi đó là người ta nói gì là mình phải nghe thôi đó nói gì yeah. là dạ. làm đó mình không có chống đối vậy không biết là hình như là bác thấy cháu không có kể ra nhiều ờ, cái vấn đề mà hâm dọa đó cháu nhớ hâm dọa như thế nào không <laughs> cháu suy nghĩ cháu nhớ tại vì dạ. cái lúc đó sự việc là nó xảy ra nó, nó tại lần đầu tiên cháu bị công an còng về phường là cháu cũng sợ lắm nên là cháu họ họ gì. có họ có thể dùng ánh mắt hay là họ chỉ tay hay là họ nói một có. cái lời nào có là họ chừng mắt cháu chừng mắt họ nhìn cháu chưa họ chửi đi mẹ mày chống đối hả địch mẹ mày quậy hả mày mày đi quay phim hả rồi ờ, rồi nhìn cháu giống như là muốn ăn thịt cháu vậy đó cháu sợ lắm rồi cháu sợ bị đánh rồi ờ, cháu không có dám nói gì đó rồi, rồi cho bác hỏi cái cái cái cái còng số 8 á cái còng số dạ. 8 nó có còng chặt vô cái tay của cháu không có chứ nó siết chặt vô tay cháu luôn giờ cháu khốn nạn khốn đây. nạn dạ. cái cái cái cái, cái cho uh, um, uh, cháu nghiệp cháu đưa cái cái tay lên cho quý ờ, quý khán thính giả xem thử coi nó có nó có cái vâng. vết không nó có cái vết còng không có, không cái vết còng tay kìa cái vết còng dạ, tay này có không còng đây nó còn bầm đen đây nó còn bầm phải không rồi còn đau trong trong xương rồi nói thật với nói thật với ờ, cháu thì ờ, bác cũng đã từng bị ờ, công an nó cầm công an nó cầm đó thì ra bác thành ra bác mới mới rành về cái còng số 8 nó cầm hai tay bác đó ở đằng sau đó mà nó siết chặt vô đó cái còng số 8 đó nó nó nó nó chỉ cần bấm mạnh vô đó là nó siết chặt vô là máu nó không có lưu thông được máu nó lưu thông được mà mà bác sẽ chịu cái cảnh đau đớn vô cùng là lúc đó bác bác la bác chửi nữa đó bác chửi thẳng nữa đó. bác còn nhớ cái câu của bác nói đó là các anh là giải phóng các anh nói các anh là giải phóng người dân mà bây giờ các anh cầm một người dân vô tội như thế này trời ơi bác la rồi là nát cái phường đó luôn nó dẫn nó dẫn uh, bác vô trong cái cái cái cái nhà giam đó rồi nó đẩy vô trong đó dán với chuột không à đúng không yeah. Dạ. lúc đó bà xã của cháu đó, bà xã của bác đó vào trong đó thăm bác đó rồi là uh, mua hai ổ bánh mì đó bác đó thì thiệt bác bác quăng hai bộ bánh mì vô cho dán với chuột luôn bác không tham án bác nói bây giờ yeah. Dạ. bác không nói thật ừ, bác biết rằng là, là cuộc đời của bác sẽ chết thôi thành ra bác nói bây giờ ăn rồi trước sau cũng chết thôi thà để cho chuột với dáng ăn thôi không ăn nhất định không ăn yeah. Dạ. mà rốt cuộc rồi chính vì mà sự mà làm dữ của bác đó thì ừ, cái tên mà công an ở trên lầu nó mới chạy xuống tại vì bác la quá mà các anh đối xử với người dân mà các anh còng như kiểu này thì máu nó bầm hết rồi thì đó nó mới gỡ cái nó mới gỡ cái còng số 8 ra rồi nó mới còng ờ, còng cái tay của bác rồi một tay thì còng một cái còng kia thì còng vô cái thanh sắt giống cháu nói đó dạ đúng rồi thành ra nó mở rộng ra thì lúc đó bác mới khỏe thôi cái đó rất là tàn nhẫn đó. cái cái còng ấy, là bác nhớ rồi suốt đời luôn <laughs> cái tay của bác về nó bị cũng bị là tím hết trơn á nó nó nó nó vết vết hoàng tím hết thì hôm nay cháu bác muốn hỏi như thế thôi rồi bây giờ à, à, cháu muốn rằng là à, nói cái gì với tất cả mọi người trên ờ, cộng đồng à dạ dạ trước mắt là cháu xin cảm ơn đài 256 đã là TV256 đã cho cháu được lên cái ờ, clip này, cái diễn đàn này để yeah. Dạ. cho những người dân ở hải ngoại và cũng như trên toàn thế giới biết được cái sự việc nó xảy ra như vậy. Và cháu cũng muốn ờ, nhắn thấy là nhắn cho ông Tô Lâm là ông về, ông dạy lại lính của ông, không đối xử với dân như vậy. Dân người ta đi biểu tình đòi quyền lợi đòi lại đất đai mà người đối xử như tội phạm như vậy thì ai dám đi biểu tình nữa ai dám đi đòi đất nữa Đấy. Dạ, yeah. uh, TV256 cũng cảm ơn quý uh, quý vị đã lắng nghe cái cuộc phỏng vấn này. Uh, ờ, TV256 xin uh, chấm dứt ngay tại đây.